nữa thôi thì mọi thứ cũng sẽ trả lại bình thường các bạn nha à, thì à, bằng video clip này trước tiên thì Di xin gửi lời chúc uh, sức khỏe đến tất cả các anh chị cũng như là gia đình của mình à, thật là nhiều sức khỏe cũng như là an toàn trong cái mùa dịch này à, thì à, khi mà nhận được cái chương trình mà khuyến mãi đặc biệt trong cái tháng 7 này các bạn thì Di không chần chờ nữa các bạn thà Di bắt tay vào để làm cái clip này ngay luôn đó bởi vì là Di thấy cái chương trình nó quá ư là hấp dẫn cũng như là vô cùng đặc biệt và Di khẳng định luôn chưa bao giờ có trong cái lịch sử mua xe của Mercedes-Benz luôn các bạn thì như các bạn đã biết rồi thì trước đây Di có đăng một cái thông tin là mua chiếc xe Mercedes-Benz chỉ với 5 triệu đồng một tháng các bạn thì cái chương trình đó thì nó cũng đã kết thúc ừ, cách đây một thời gian rồi nhưng hiện tại bây giờ thì Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng Bên Di lại tiếp tục cho ra một cái chương trình nữa các bạn vô cùng đặc biệt luôn đó thì mua chiếc xe C180 AMG này các bạn chỉ trả 1,8 triệu đồng trên một tháng 1,8 triệu đồng trên một tháng các bạn nha Di không có nói ờ, sai cũng như không có ờ, nói nhầm đâu đó chỉ trả 1,8 triệu đồng trên một tháng thôi đó các bạn biết rồi ha hiện tại thì bây giờ là dịch Covid rất là khó khăn cũng như là tất cả những cái ngành nghề công việc coi kinh doanh đều bị ảnh hưởng đó thì cái việc mà để mua một cái chiếc xe Mercedes-Benz cũng như là mua một cái món đồ gì mà đắt tiền các bạn thì rất là cân nhắc trong cái mùa dịch này đó nhưng hiện tại bây giờ các bạn biết rồi cả hầu như là những cái phương tiện công cộng đều không có hoạt động ha thì việc mà ừ, chúng ta trang bị cho gia đình của chúng ta một chiếc xe vừa an toàn vừa sang trọng và đẳng cấp về phía công ty bên Di sẽ đưa ra một cái chính sách đó các bạn thấy không chỉ trả cho cái chiếc xe này 1,8 triệu đồng trên một tháng thôi Duy nghĩ nha thì uh, với 1,8 triệu đồng trên một tháng này thì hầu như là chúng ta cũng rất là khó làm được cái việc gì ha đó nhưng mà các bạn tin không mua được chiếc xe Mercedes-Benz luôn đó và bây giờ thì à, cái chương trình đó nó sẽ cụ thể như thế nào các bạn thì các anh chị có thể là liên hệ trực tiếp với Duy và số điện thoại của Duy là 091 465 3979 ha và bây giờ thì Duy sẽ mời các bạn coi như là đi xem một vòng lại cái chiếc xe Mercedes-Benz C180 AMG này một chiếc xe rất là đẹp rất là thời trang rất là cá tính và Duy nghĩ là với cái chiếc xe này thì nó sẽ không còn cái chiếc xe nào mà hợp lý hơn cũng như là với mức trả 1,8 triệu đồng này thì các anh chị đừng đi tìm một cái mẫu xe nào khác nữa các anh chị mà đây chính là cái chiếc xe của anh chị đây à đây Di sẽ cho các anh chị xem nè về phần đầu xe thì chiếc xe C180 này thì Di cũng đã giới thiệu cũng như là đã review cũng như là đã đã lái thử rất là nhiều rồi ha đó các bạn thấy nè thiết kế của cái phần à, đầu xe nè đó, những cái chi tiết ha, rất là sắc sảo ha lưới tản nhiệt viên kim cương này các bạn thấy không đó, đèn đèn pha của chúng ta là đèn pha công nghệ led hết rồi và đặc biệt nữa các bạn chiếc xe này được uh, sở hữu một cái ngoại thất coi như là gần như 100% so với lại à, cái người Anh là C300 AMC ha kể cả bộ mâm của chúng ta nè. các bạn sẽ thấy nè bộ mâm AMC nè 18 inch nè à, lớp xe là lớp run lát luôn rất là đẹp ha à, cameraman đi ra phía sau một chút xíu cho các bạn xem nha ngày hôm nay thì Di sẽ chọn cái chiếc xe à, có một cái màu là màu đỏ ha rất là thời trang rất là cá tính và Di nghĩ là cái màu sơn màu đỏ này nó cũng sẽ rất là phù hợp với là những cái anh chị và các bạn coi như là à, yêu thích cái phong thủy của chiếc xe ha đó Bây giờ Di sẽ cho các bạn xem lại một vòng nội thất của chiếc xe C180 AMG này đây là phần nội thất nè các bạn bây giờ Duy sẽ đề máy lên nha đó thì cái về cái phần nội thất này thì nó hầu như là nó sẽ à, sở hữu gần như là đầy đủ ha các bạn coi như là đủ xài cho một chiếc xe à, ô tô hiện tại bây giờ các bạn nó sẽ không dư nó cũng sẽ không thiếu luôn và đặc biệt đối với chiếc xe Mercedes-Benz nói chung hoặc là chiếc xe C180 AMG này nó riêng thì nó vẫn đảm bảo sở hữu hầu như là 100% hệ thống an toàn từ Mercedes-Benz có nghĩa là đối với Mercedes-Benz các bạn hệ thống an toàn nó là tiêu chuẩn có nghĩa là từ một cái chiếc xe ở một cái phân khúc coi như là thấp nhất của Mercedes đến những cái mẫu xe mà cái phân khúc cao nhất của Mercedes-Benz thì hầu như đều sở hữu một cái hệ thống an toàn coi như là duy nhất thôi ờ, mức trả là 1,8 triệu đồng trên một tháng thôi các bạn thì ờ, các bạn cần phải trả trước bao nhiêu thì chính xác là các bạn sẽ trả trước à, ờ, 20 phần trăm giá trị xe của chiếc xe C180 AMG này thì à, với cái giá bán của chiếc xe C180 AMG các bạn thì nó là 1 tỷ 499 triệu đồng thì các anh chị chỉ trả trước là 300 triệu đồng thôi các bạn nha đó và mỗi tháng là 1,8 triệu đồng thì các anh chị và các bạn đã sở hữu được cái chiếc xe Mercedes-Benz C180 AMG này rồi đó rất là tuyệt vời luôn ha thì uh, những anh chị và các bạn nào đang quan tâm đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz cũng như là chiếc xe C180 AMG này thì các anh chị đừng ngần ngại gọi cho duy qua số điện thoại của duy là 091 465 3979 đó nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình ha những anh chị và các bạn nào hoặc là những cái người thân của anh chị các bạn nào đang quan tâm đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz thì các anh chị à, có thể là giới thiệu cái chương trình này cho người thân của mình cho bạn bè của mình ha ok bây giờ xin, xin được phép kết thúc video clip tại đây ha các bạn xin hẹn gặp lại các anh chị và các bạn à, trong những video tiếp theo